Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Trước tình hình giao thông của thủ đô Hà Nội, tháng 1 năm 2021, thành phố đã khởi công xây dựng dự án cầu Vĩnh Tuy 2, ngay bên cạnh cầu Vĩnh Tuy 1. Sau 20 tháng thi công, nhiều gói thầu lớn của dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đã bước sang những hạng mục thi công cuối cùng. Mặc cho những khó khăn về đại dịch Covid-19, vật giá leo thang cũng như ảnh hưởng của thời tiết, nhiều gói thầu đang vượt tiến độ. Vậy hiện tại, tiến độ của dự án đã tới đâu?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 Công trình xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khởi công từ tháng 1 năm 2021 và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Sau gần 20 tháng khởi công xây dựng, nhiều hạng mục của cây cầu có tổng mức đầu tư 2.538 tỷ đồng đã hoàn thành. Trong tháng 7 vừa qua, đơn vị thi công đã tiến hành hợp long lối lên xuống với mặt cầu. Mặc dù thi công trong thời tiết nắng nóng, nhưng hàng trăm công nhân vẫn nỗ lực để đưa dự án hoàn thành tiến độ được giao. Đến thời điểm hiện tại, gói thầu số 3 đã hoàn thiện khoảng 90% khối lượng công việc, vượt tiến độ khoảng 6 tháng. Từ cuối tháng 7, đơn vị thi công tiến hành hợp long nhịp cuối cùng của đoạn cầu dẫn từ ngã tư giao cắt đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội đến sát đê sông Hồng, có chiều dài là gần 2,2 km. Ngay sau khi hoàn thành hợp long, nhà thầu sẽ huy động nhân lực, trang thiết bị máy móc để hoàn thành những hạng mục nhỏ như lan can, hệ thống thoát nước, bề mặt cầu. Dự kiến đến tháng 11 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu số 3. Những ngày đầu tháng 8 đến nay, các đơn vị thi công đang tập trung để nhanh tiến độ xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông. Theo như Cổng Thông tin Điện tử thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5 tháng 7, dự án đã giải ngân được khoảng 37,5% kế hoạch vốn trong năm 2022. Đến nay, các hạng mục đang đảm bảo tiến độ. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép ứng lực, chịu được động đất cấp 8. Tại gói thầu xây lắp số 1, thi công cầu chính vượt dòng chủ với tổng giá trị sản lượng khoảng 1.083 tỷ đồng do liên doanh nhà thầu Vinaconex trung chính đảm trách, hiện đạt khoảng 60% so với yêu cầu của chủ đầu tư đề ra. Toàn bộ hạng mục cọc khoan nhồi đã thi công xong, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. các gói thầu từ số 2 đến số 5, thi công cầu cạn phía Long Biên. Các nhà thầu đã hoàn thành thân trụ và đang hoàn thiện kết cấu phần trên cầu. Được biết, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được thiết kế với 53 nhịp thì có đến 44 nhịp Superti, 3 nhịp đúc hẫng và 6 nhịp dầm liên tục bản rỗng đúc trên đà giáo. Tiến độ dự kiến của dự án sẽ hoàn thành cơ bản các nhịp cầu dẫn phía Long Biên – trong năm 2022, hợp long các nhịp chính trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 và hoàn thành dự án trong tháng 6 năm 2023. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ là cây cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe ô tô 40m, đảm bảo năng lực thông hành cho đường vành đai 2 hoàn thiện cả dưới thấp và đường trên cao. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là một trong những công trình trọng điểm cấp bách của thành phố Hà Nội. Khi hoàn thành, khớp nối với đường vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm thành phố Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc của thủ đô. Đồng thời, sẽ giải quyết áp lực cho các tuyến giao thông trọng điểm của thủ đô, nhất là giảm tải lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường vành đai 3. Đặc biệt, dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường lưu thông hai bên bờ sông Hồng,